Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Duy Khải anh em ơi Duy Khải xin kính chúc anh em xem video về Ở lần này thì uh, hôm trước thì uh, Khải có ra có bán cái nhận ngọc bội làm 140 nè Ra dùng cho ông anh trong bang á, đây Đó, hiện tại bây giờ cái ngọc bội này đang nôm mộ nè Và rao bữa giờ cũng được hai ngày rồi Thì cũng có một ông anh không biết là tên như vậy chính là gì Thì có chào hồi giá mua cái ngọc bội này nha anh em Đó Bày luôn Trước thì nói chung là rao lên là rất rất là nhiều người trả 30 kim nè và muốn bán lên được một chút nữa nhưng mà toàn bị bùng kèo thôi hai ba người hẹn hẹn hò hò toàn bị bùng kèo thôi nè xong rồi giờ tầm này chắc là bán cho ông này thôi mấy ông nội cứ hẹn 2 triệu 2 triệu xong rồi hai triệu rưỡi rồi hơn hai triệu rưỡi cũng có nhưng mà đa số là bùng kèo thôi nè đây là khải chụp khải lưu cho ông anh đó. đó hôm nay thì khải bán được thì khải thông báo cho anh em biết à, cũng như là làm video ở server này đồ đạc như thế nào rồi nè đồ đạc rất là hot hiện tại cái ngọc bò này đang bán với giá 2 triệu nha em đây rồi đúng rồi chưa chống như em đúng rồi yeah, dạ, từ từ từ ok chưa đó 2 triệu tính ra là nhiều người hỏi hai triệu mà ông này lại kiểu cảm giác không hay à, cái kiểu cảm giác là may mắn đó nè nói chung là hiện tại cái này đang nâng một xe vào năm trăm bốn mươi trang sức rất là hiếm rồi ok xác nhận rồi ok chốt đó rồi bay nhanh luôn trong nốt nhạc luôn nè ra tính ra ra hai ngày thôi nói chung là khá nhiều trả hai khá là nhiều anh em trả hai triệu là còn 30 kim Hiện tại trong game khải vẫn đang rào anh em đó cái ra 3 triệu ai mua được giá gà bán mà đó bây giờ thì bay rồi đã bay đó. Ờ. rồi ok ok then. rồi nói chung thì ờ, ở video này cũng không có gì hơn à, Khải làm một video bán được ngọc bội cho anh em cho anh em xem rồi anh em thấy video ok thì nói chung thì đỡ lại cho một like chia sẻ cho nha nói chung thì video này bán dùm không phải của khả đâu nhiều anh em bảo là của khả không phải của khả nha mọi người này thì của ông anh Quốc tỉnh trong bang á ông nhặt, được trong cái mặt cốc anh em thì khải rao dùm bán dùm ảnh nè nói chung mình cũng được giá thì bây giờ ảnh luôn rồi ok bye bye